Chào bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo NLP Hữu Chiến và trong tuần này thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi từ các bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực NLP uh, à, quán và đồ uống và câu hỏi trong tuần này tới từ một bạn là đến từ Sài Gòn và tên là My bạn đang kinh doanh mô hình quán à, cơm văn phòng kết hợp với đồ uống và bạn có câu hỏi như sau em chào anh Kevin Nguyễn để kinh doanh được quán trên các app bán hàng hiệu quả thì cần phải làm gì à, nhớ anh tư vấn giúp em em cảm ơn đây là một trong những câu hỏi cái mình nghĩ rằng là rất là nhiều các bạn uh, đang kinh doanh trong lĩnh vực FB uh, à, quan tâm đặc biệt đó là những bạn uh, đang kinh doanh ở những thành phố lớn và uh, có uh, cơ hội tiếp cận với các cái app bán hàng hay là nền tảng online triển thực mạnh mẽ trong thời gian hậu covid và thì uh, rất là nhiều các bạn là sách các uh, à, menu hay là uh, của quán của mình chỉ là bán hàng xây dựng các shop trên app uh, rất là dễ dàng nhưng để kinh doanh hiệu quả của trên những cái app bán hàng để chỉnh về tạo online cách hiệu quả thì không phải ai cũng làm được và trong video này thì viên sẽ đưa ra một vài những tích giúp cho bạn vì có thể áp dụng và triển khai uh, với cái quán của mình cũng như là các bạn khác có thể uh, xem từ đó mình có thể uh, áp dụng và thử thay đổi thể tìm ra những cách thức được quản lý phát triển trên các app bán hàng ờ, thứ nhất là nếu như bạn muốn ờ, kinh doanh ờ, trên các cái app bán hàng thì bạn cần phải giải quyết vài cái yếu tố sau đây nhất là yếu cái sản phẩm bạn cần phải thì, cấu trúc được sản phẩm của mình và thì, xây dựng các cái sản phẩm có khả năng bán hàng trên online hay bằng cách là đặt đóng gói sản phẩm trên các nền tảng online và tiếp theo đó là sản phẩm chúng ta cần phải có những yếu tố khác biệt nếu như sản phẩm chúng ta không có yếu tố khác biệt thì bán hàng trên online rất là khó bởi vì ngay như cái giá mà chúng ta cần phải chiết khấu cho bán hàng chúng ta đã khá là cao rồi mà sản phẩm chúng ta không có yếu tố khác biệt thì cái việc chúng ta đẩy giá lên khiến cho sản phẩm chúng ta sẽ sẽ mang cái yếu tố giá cao thấp khách hàng mua một hai lần và khi mà khách hàng sử dụng cao quá khách hàng cũng sẽ sẽ bỏ vậy thì yếu tố khác biệt là phải có à, tiếp theo đó là dạ, chúng ta cần phải tạo ra cái sức khác biệt trong chất lượng của sản phẩm và khi mà dạ, à, chúng ta tạo ra sự khác biệt là phải có yếu tố phù hợp với đối tượng khách hàng của chúng ta bởi vì khi mà khách hàng đã mua cái sản phẩm của chúng ta thì khách hàng có nhu cầu quay lại khi mà sản phẩm đấy có phù hợp với họ đây là một trong yếu tố cái mình nghĩ rằng chúng ta cần phải xác định đâu là khách hàng của chúng ta chúng ta tập trung vào các sản phẩm mà khách hàng ta cung cấp cho cho cho họ để có thể phù hợp với khiến cho hàng ta mua lại nhiều lần khi mà nhà họ đã nhận sử dụng sản phẩm và đây là một yếu tố rất là quan trọng tiếp theo đó là yếu tố về giá khi mà chúng ta đã tạo được ra những sản phẩm mà có tính khác biệt có tính khác biệt không những là về cái mẫu mã về chất lượng cũng như là hiện phù hợp với cái khẩu vị của khách hàng chúng ta thì cái việc mà chúng ta tạo ra chiến lược về giá hay là hiện giá của bạn thể cao hơn so với cả cả à, vàng các sản phẩm thông thường đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng để khiến cho chúng ta có thể mang tính được khi mà giá chúng ta tốt và chúng ta có thể áp dụng được mang tính đều đặn liên tục kết hợp với app hoặc là chỉ à, shop có thể mang tính thì đây là một trong yếu tố tại vì mình nghĩ rằng các bạn cần phải quan tâm tiếp theo đó là thì tất cả những sản phẩm ở trên à, app bán hàng chúng ta cần phải lưu ý đến hình ảnh à, hay là bạn mô tả về cái sản phẩm của ta rõ ràng chi tiết Ờ, và nắn gọn sự tích và cái đường truyền tải thông nghiệp ở sản phẩm của ta tiếp theo đó là những hình ảnh sắc nét đẹp và nó phải thật đảm bảo không có dạng những cái à, hình ảnh copy và gì là khi mà nhà bán hàng trên tất cả các cái online không chỉ app thì cái việc mà chúng ta à, sâu thì hiểu ra khách hàng cảm nhận bằng mắt trước khi khách hàng quyết định mua và sử dụng sản phẩm đây là một trong những yếu tố cần mình nghĩ rằng rất quan trọng tiếp theo là khi chúng ta đã nhận đưa được sản phẩm ta lên trên xây dựng ứng dụng về sàn thì lúc này chúng ta phải à, thì hiện tạo cái độ uy tín và trên các app bán hàng thì thông thường khi mà chúng ta mới đưa cái sản phẩm của ta lên trên và các shop ta có trên cái app thì cái mức bán hàng à, không được cao và lúc này khiến cho thì à, À, cái quá trình mà bán hàng à, nhiều anh chị sẽ lại bởi vì là không bán được hàng ở trên app của người ta đó và một trong những chiến lược những thức mà chúng ta cần phải à, xây dựng để bán hàng trên app là phải có cái khả năng marketing tốt để thu hút được khách hàng đến với shop và trên app tạo shop uy tín để từ đó khiến cho quá trình bán hàng chúng ta vượt vẫn có cái khả năng bán hàng tốt hơn và khi mà tạo ra được shop uy tín bằng cách nào thì bằng cách cho chúng ta thì có thể chạy nhiều chương trình để thu hút về shop của chúng ta và khi mà chúng ta dạ, không chạy được tiểu chương trình chắc chắn chúng ta sẽ thì dạ, không có khả năng xuất hiện trên cái app bán hàng thì đó rất là nhiều shop họ thì dạ, có những sản phẩm khác biệt riêng và nếu như mà thì à, chúng ta không thì à, có cái khả năng bán tình chắc chắn là cái khả năng tiếp cận khách hàng chúng ta sẽ kém so với các cái quán khác hay là chúng ta sẽ không có bán hàng chúng ta à, bản thân đã quản cần phải có hoạt động bán tình tại trực tiếp tại quán áp dụng các kênh bán hàng thì online thì chúng ta sẽ bán tình trên các kênh này chúng ta có thể sử dụng các nền tảng mạng xã hội để chúng ta marketing chéo và từ đó thì chúng ta có thể bán hàng tốt trên các nền app bán hàng và với video này thì mình sẽ kết thúc tại đây và hy vọng rằng là bạn đi sẽ áp dụng phương pháp mà mình vừa chia sẻ để có thể đưa vào uh, triển khai bán hàng trên các shop bán hàng trên app và trên online hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo của các bệnh viện